đến à, khai lạnh đó tìm tìm chỗ mát bỏ xe thôi bỏ góc bên đi này bỏ bên đây chụp mát hơn này những gương mặt thân quen này Hú đôi bia hân hành tài trợ chương trình này Chà lột vào ươi này Ui, ươi Ui da mới vô tới đây mà khen lành đi lành đó bé ơi mới vô cái mà lành đấy à hả đến mua cả vần ở đây được nè đẹp có sẵn đó rồi cựu vàng à khám phá đã ở ờ, à, đây ngồi đấy thôi chụp ngồi đây là chụp xuống mệt lắm <laughs> kinh nghiệm rồi có vị có đồ này rồi nè rất là trong mạc luôn thưa quý vị cái này toàn được nghĩa lành lắm ờ, ừ rồi đi ăn rồi đây này rồi lên quẹm lên à rồi đây cỏ thì bơi bơi bơi khó lên hơn nữa liên tay bơi cái chi nữa à quá Bye there quá được bái đi sâu mà đây được đi thoải mái rồi bảy đi thanh đi à. ừ, ừ. còn anh nhắm gì á anh nhắm bao nhà đi nhà xuống cho mau nhà đi mang dẹp ra nhà luôn có chân lái <laughs> bơi hai xe hai xe Chúng ta đang ờ, thử thách sinh tồn 24 giờ Rất là đẳng cấp Mình hai sợi đó Nằm một sợi chuột Giờ cụ uống đá không? <laughs> Đây, công tác chuẩn bị Nồi lửa lên, cùi vô thôi kiểu đấy ở đây thì dễ chịu đi máy lấy uh, thông kia ngâm gì được là không hẳn đủ lần nước chục lần mệt lắm <laughs> sau một thời gian câu kéo thì uh, hôm nay à, anh em sẽ mở tiệc công tác chuẩn bị đồng bằng lên là có cua ngay Đấy không? Bỏ bỏ này. Bỏ nữa không? Cần chi? Để cả này thôi mà bỏ mà lợn bôi hư cư giật bỏ điện thoại đi nô nữa. Hắn nếu xuống khai lan và biết là nước lặn như thế nào Bà tưởng đùa chú Anh em đi làm mà đi, đi đừng về á Mà cùi lên hệ cái giấc mới này Mà ngồi đây một khoảng là nhắc nó đi lại thôi ừ. đưa vào đống nước đừng bỏ còn ăn không kệ chuẩn bới đi chuẩn bới đi chuẩn bới đi luộc đó trong dèo về <laughs> Thôi giờ nó lăn ra để chuẩn bị quay là để bắt đầu em ờ, ta khả năng lúc lúc xuống à em trong hộp đấy nhá <laughs> một hai ba làng đi bắt cua đi <laughs> đồng bằng lên làng cua rồi chứ thiệt <laughs> cua còn nguyên giấy luôn làng cua còn nguyên giấy luôn rồi bài rồi. em quá đi thắng em không việc bơi khá khá chú đạo quá <laughs> bò cua dùng luôn cả vậy được được wow wow wow wow chất lượng một chuyện đi rất là chất lượng lắm nó nhiều món rất là chất lượng Dạ, thì <laughs> Ui, chạm uống thật lắm Thì uống lần chạm thôi, uống dạ. rồi rồi rồi rồi dạ, đang quay đây rồi rồi dạ. xin mời hai ba vô mà nhờ nhờ hết dịch mới đi được đấy hết chứ phải mà nào tuyệt vời lắm Chắc, ngày thứ bảy tôi mua một làm kiểu như thế được cái này ừ. ừ còn ai à à hú chân lần đà à. đặc sản núi rừng nhưng mà đem từ biển lên đây đây ừ. đặc sản uh, huế tôm chua huế mình còn hồi mà mình nhầm đâu á ừ. ờ, để quy đáng cho em một lúc đặc sản huế đặc sản huế nem nem sắc nem huế là có nem chua tôm chua mắm tôm Ôi giời ờ, ơi Ôi giời ơi Như pháo Ôi giời ơi Ôi giời Đừng nói có bình lọc nữa nữa nghe Bình lọc nữa Ừ chứ có này Ôi chao Mà giống như đuổi anh bắt chữ ấy người, ta, người ta mặc thấp thấp ở trong rồi <laughs> ra ừ, Nói chi nữa Đặc điểm dễ những biệt nhất của nhịp sống bên trong Mở, mở bia, mở bia Mở gió à, đây đây lọc huế chắc chắc lượng cho tôm to tôm, to tôm tăng luôn tôm to tôm to ôi giời ơi nhức nách ừ. ôi giời ôi giời ừ. ôi giời mà lọc không bia nào gì nữa view view sinh thái ừ. nhờ hết chích mày mày à, có được cuộc vui hôm nay cảm ơn à, anh em à, nam đông chế nhịp sống miền Trung ừ, rồi cắt cắt đòn năm đông đó lúc được là năm đông TV sao đổi lại là nhịp sống miền Trung à chủ mới về mắng đăng ký kênh về xe kênh ảnh à bởi sao không nhận đi mô nhớ giá thu lâu lắm lắm vâng, ơi bọc lên nữa thịt hôn thịt hôn cua cua cắn ừ chào con bọc ui con sống bé ơi thôi con sống thôi thả đi ôi rồi ôi rồi thôi để nó trong nguôi đó <laughs> lên núi mang hay sang <laughs> vô lý thiệt ừ, anh chơi thể nhiều vướng dạ thế này thôi không ăn đoàn đâu đúng không? Ừ, nhỏ nhất rồi Đồ nó đang luộc thấy chưa? Đồ Cua mà lấy chân bị cang rồi con hình thả cho ông bơi đi đi Là Ô lịch ô lịch ô lịch Thầy hô khánh vấn này, thầy hô việc bả này Ô Ôi trời cái mũ Bây giờ cái mũ này ừ. Mũ to hơn mũ tay nữa ừ, ừ. Nhớ cái tay bằng chi đó <laughs> Thánh Thánh oh. Hai con đi đường ừ. Hai con đi đường này Khôi mít lại con là dễ quá Dùng cái thang này đó mới dùng cái thang này đó <laughs> Đây nhờ người đồng bằng lên mà ăn toàn hải sản đây nhờ ở trên núi toàn ăn đồ núi ăn toàn chuột gì đâu được không à để giờ một khôn mấy Vô, vô này Chúc mừng uh, dịch đã đi qua này rồi. Vô Vô Thứ bảy hoàn trác Yeah Oh yeah <laughs> Đây là cái lành của huyện Nguyễn Văn Đông thuộc quyền quản lý của ờ, cộng đồng thôn một phường mai coi chủ nhật hai nay mà lại mai về chứ? đấy có tuổi ngay đi có nắng không kìa đó đây <laughs> có ở biển ấy ôi đã u chà đẳng cấp đẳng cấp lượng thịt heo này giống như quay luôn quay lò luôn Ai đây <laughs> lên lên xe thôi về thành phố nướng ri thì thôi luôn ngay bằng lấy cái nắp lấy cái nắp dỡ ra để làm cái thớt đó đó đúng rồi người chí nữa mà đó bay à sướng chưa sướng chưa sướng rồi thì rụt ra bỏ xuống rụt ra rụt ra đó giá rồi ờ, ờ, đó Ôi trời ơi Pro VIP Pro luôn à. Ôi, lạnh đụng hay lạnh gặp ơi nhảy xuống là chỉ có lạnh thôi Ôi. quả lạnh luôn remit Remy <laughs> Ê luôn lên Miệng người ok, tiên mới tặng lên ta Mất anh chịu Này, Anh để cái tay đi anh buồn Đâu Đâu thế Ê Ê Ê Ê Ê Lành quá Kết thúc video hôm nay nghe quỷ gì? Quỷ dạ. gì ơi lành quá chịu không nổi anh em giờ chưa ở đây lành quá chịu không nổi nữa rồi ô oh. <laughs> sạc ở bãi cập ở ờ, bên kia oh. lành quá ba không ơi đúng là khe lành đúng là khe lành đúng không lành không có lành ui xài lành ừ. <laughs> <laughs>